Ngay vía thần tài, sắm lễ đón tài lộc cả năm. Theo tín ngưỡng dân gian, thần tài mang lại tiền bạc hay của cải cho mỗi gia đình, nên mỗi gia đình, nhất là gia đình mua bán hay kinh doanh đều có bàn thờ thần tài, đốt nhang nghi ngút để cầu xin thần tài cho mua may bán đắt, trúng mối lời nhiều, đem lại nhiều tiền bạc sung túc. Người đời rất quý trọng tiền bạc nên rất quý trọng thần tài. Những nhà kinh doanh đều có lập bàn thờ thần tài rất long trọng, đặc biệt bàn thờ thần tài không được đặt trên cao mà phải đặt ngay trên mặt gạch nền nhà. Ngày vía của thần tài Để tưởng nhớ thần tài, mọi người chọn ngày vía thần tài là ngày thần tài bay về trời, là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Ngày vía của thần tài mọi người thường mua một bình bông, một con tôm, một con cá lóc nướng, một con cua, một miếng heo quay, một bộ giấy tiền vàng mã, một đĩa quả, chung rượu để cúng lấy vía thần tài, cầu xin cho năm mới làm ăn phát đạt. Ngoài ngày vía chính của thần tài là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, nhưng mọi người vẫn chọn ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng để cúng thần tài, cầu xin cho may mắn về tài lộc trong tháng đó, nên trở thành thông lệ. Thông thường thì vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch, cùng với bàn thờ tổ tiên và các bàn thờ khác trong nhà, hoặc vào ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng, cúng thần tài để trả lễ khi gặp vận hên tài lộc. Đồ cúng thường là các món ăn ngon như heo vịt quay, gà, hoa quả, nước uống hàng ngày. Dân gian truyền miệng thần tài rất thích món cua biển và heo quay, chuối chín vàng. Thường ngày nên đốt nhang mỗi sáng từ 6 đến 7 giờ và chiều tối từ 6 đến 7 giờ, mỗi lần đốt 5 cây nhang. Thay nước uống khi đốt nhang, thay nước trong lọ hoa và chân thờ nảy chuối chín vàng. Tránh để các con vật chó mèo quậy phá làm ô uế bàn thờ thần tài. Hàng tháng thường lau bàn thờ, tắm cho thần tài vào ngày cuối tháng và mùng 14 âm lịch với nước lá bưởi hay rượu pha nước khăn lau và tắm cho thần tài không được dùng vào việc khác, thỉnh thần tài. Khi thỉnh thần tài ngoài cửa hàng về, cần gói bọc trong giấy đỏ hoặc trong hộp sạch sẽ, mang vào chùa nhờ các sư trong chùa chú nguyện nhập thần và nhờ các sư chọn cho ngày tốt đem về nhà để an vị thần tài, kể cả ông địa cũng vậy. Về nhà dùng nước lá bưởi rửa và đặt lên bàn thờ, mua các đồ cúng về cúng khấn là được, lần sau cúng phái bình thường. Ai muốn thờ thần tài đều nên thực hiện như trên, thần tài mới có linh khí, nếu không thì cũng chỉ như bức tượng bình thường. Khi thỉnh thần tài cũng có thần tài hợp với gia chủ, cũng có thần tài không hợp với gia chủ. Chọn tượng thần tài mặt tươi cười, mặt sáng sủa, tượng không bị nứt, vỡ, nhìn tượng toát lên vẻ phú quý. Việc cầu sinh tài lộc được nhiều hay ít còn phụ thuộc vào lòng thành của gia chủ, phước đức và số vận của gia chủ. Thần tài không thể cho hay biếu người khác, phải tự gia chủ thỉnh về. Sắm lễ cúng ngày vía thần tài Vào ngày thần tài, mùng 10 Tết âm lịch, gia chủ cần sắm sửa bày biện những lễ vật sau đây để cúng lấy vía thần tài cầu lộc cả năm. Một bình hoa, hoa đồng tiền, hoa cúc hoặc hoa hồng, năm loại trái cây, năm cây nhang, năm chung rượu, hai đèn cây hai điếu thuốc, một đĩa gạo, một đĩa muối hột, hai miếng vàng bạc, một bộ tam sơn đều đã luộc gồm một miếng thịt ba rọi, một hộp vịt, một con tôm hoặc cua. Bộ tam sơn gồm thịt, hột vịt và tôm hoặc cua. Tương truyền đây là ba món mà thần tài ngày còn ở nhân gian rất thích. Văn khấn vía thần tài ngày mùng 10 Tết âm lịch. Vào ngày thần tài mùng 10 Tết âm lịch, gia chủ sửa soạn sắm lễ vật được nêu ở trên. Nếu là cửa hàng hoặc công ty thì thực hiện ngay ở cửa hàng, công ty. Sau khi thắp hương thì đọc bài khấn thần tài này. Kính lại ngày Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần. Con kính lại ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Con kính lại thần tài vị tiền. Con kính lạy các ngài thần linh thổ địa cai quản trong xứ này. Tính chủ con là tuổi, ngụ tại, hôm nay là ngày, tháng, năm âm lịch. Tính chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dân. Bày ra trước án kính mời ngài thần tài, tiền vị và chư vị tôn thần cuối sinh thần tài thương xót tính chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tính chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cuối sinh được phù hộ độ trì, phục duy cẩn cáo.